chưa có nhiều nên con đang rất lo lắng vì nếu lì xì ít thì sẽ có thể bị nói là keo kiệt lì xì ít còn lì xì nhiều thì con lại không có đủ con mong sư phụ cho con lời khuyên ạ à. <laughs> con xin chân sư phụ đây một bạn trẻ trong câu lạc bộ gửi cho sư phụ về cái chuyện lì xì đầu năm hôm trước sư phụ đã có trả lời cho ban hóa về cái việc lì xì đầu năm rồi nha thế thì à, bạn này bạn rất lo chưa đi làm thì không sao bây giờ đi làm rồi có lương rồi phải lì xì thôi <laughs> kẹt thế đấy mà nhà mà lại đông con lắm cháu nữa thì rất là mệt có khi là cả tháng lương cộng với thưởng không đủ để mà lì xì ờ, mà lì xì ít quá thì các cháu nó chê là là chú là cô coi như là ký bo à vào gọi là là kiết xít ờ, thế mà nếu mà nhiều thì không đủ rất là khó quả thật vấn đề lì xì năm nay thế thì sư phụ mới nói là à, cái lì xì á, cái mừng tuổi đầu xuân á, nó cũng là một cái phong tục tốt đấy à, à nhưng mà bây giờ nó bị lạm dụng mất rồi à, và nó trở thành một cái món nợ đồng lần và người này đến mừng tuổi người kia người kia lại phải đến mừng tuổi người này người này đến mừng tuổi lì xì cho con người kia người kia lại phải đến mừng tuổi lì xì cho con người này quả thật là vấn đề khá phức tạp và hiện nay thì đúng là trên ờ, các trang báo xã hội họ cũng đặt thành vấn đề sư phụ cũng thấy nó phức tạp à, nó cứ dính đến tiền bạc nó rất là phức tạp các con ạ ừ. thu nhập thì có phải ai cũng được ừ, như nhau ai cũng dư giả đâu có người nhiều người ít mà qua cái lì xì này đánh giá người ta à, đánh giá người ta là cao quý hay là thấp kém ờ, là rộng rãi hay là ti tiện hay hay mới chết chứ nhỉ à, rất là khó cho nên ý, thực sự thì sư phụ ờ, muốn cải cách cái này à, nếu mà được á, nhé sư phụ nói con cứ mạnh dạn đấy như sư phụ nói in cái lì xì bằng cái thiệp á, nó cũng chắc không nhiều tiền lắm đâu à, thử xem nhé hoặc là à, sư phụ sẽ sẽ nói với lại ở ờ, chùa in cái, những cái tờ lì xì đấy bằng những cái lời Phật dạy thế xong rồi ừ, để cho các con tặng nào hoặc là trong câu lạc bộ trong từng khu các con tổ chức với nhau góp lại ai có điều kiện thì có thể ủng hộ các bạn in những cái thiệp lì xì rất là đơn giản tính ra giá trị có khi nó chỉ có hai ba nghìn thôi hai nghìn hoặc nghìn tờ thôi ừ, in nhiều số lượng nhiều Đấy, in những cái câu kinh trang trí thật đẹp vào. Đấy, năm trước cho mình in cái thẻ đấy hình như nó cũng rất là rẻ, chưa đến một nghìn một tờ đâu. Ừ. Thế thì các con có thể với cái mức lương ba bốn năm triệu là các con có thể <laughs> lì xì thoải mái nếu mà với cái tờ lì xì một nghìn này. Và mình lì xì mọi người bằng cái đấy, người ta không có quyền trách mình. Và có thể các cháu bé nó trách một tí nhưng không sao, và nó lì xì cho đấy. Cô muốn, chú muốn con học như thế này cơ, chứ còn tiền thì cô cũng có thể cho được nhưng mà cho con tiền thì con con có khi lại tiêu hoang và mà rồi nó không tốt mà cho con câu kinh Phật này này là con được phước này và con sẽ học giỏi này và con sẽ thành đạt. Đấy, tặng cho các con cái đó. Mình sẽ mất công để mà lý giải cho các cháu một tí. Sư phụ cũng sẽ tính dần dần đang cải cách cái lì xì này đi. Đấy, chứ không thì nó thành cái tệ và rất là khổ khổ nhất là những người mà thu nhập thấp như bạn này thì rất là khổ không có tiền mà lì xì à, mà lì xì mà, mà nó chẳng bỏ lì xì thì nó nó bị mang tiếng đi mất hay mất hết cả cái giá trị của ngày tết đi nhá thế thì sư phụ thì hôm nay không nói nhiều về cái phong tục lì xì nữa sư phụ đã giảng rồi nhưng sư phụ mở một cái hướng cho bạn này à, Ừ, chúng ta bàn với nhau trong, trong câu lạc bộ, bàn với nhau trong khu vực, anh em có thể đặt in, bây giờ có thể vẫn kịp. Các con cứ in những cái thiệp lì xì thật là đẹp như thế, xong về để tặng mừng tuổi, mở ra. Sư phụ nhớ, cái hồi sư phụ còn sinh viên ấy, nước rất là nghèo, mà ông anh, anh con bác ruột sư phụ tổ chức đám cưới. Sư phụ làm gì có tiền đâu các con. Sư phụ mừng mừng đám cưới đúng 200 đồng. 200 đồng đấy một tờ 200 đồng mới sư phụ cho cái phong bì sư phụ mừng đám cưới nhưng vì sư phụ lúc ấy là rất là nghèo à, nhưng mà sư phụ mang tính chất là tượng trưng thôi nghe không? các con ạ à, mừng như thế đấy sư phụ mừng đấy là một sự dũng cảm lắm đấy nếu đi vay thì cũng có thể được ờ, năm bảy chục một trăm nhưng sư phụ không vay không vay và ông anh này ông cũng rất là hiểu sư phụ à, vì em mình là sinh viên nghèo nó mừng đây là mừng mang tính chất cả tâm hồn nó gửi vào đấy đấy phải không? và các con biết đấy có những cái lá thư mà lá thư không có chữ đấy phải không nó mới đầy là là là tình cảm cơ đúng không đấy, gọi là thư không có lời cho nên sư phụ tặng cho ông anh một cái phong bì mừng đám cưới có 200 đồng thôi <laughs> không có gì nhiều đấy, và mấy cái câu chúc ở đấy rất đơn giản nhưng mà sư phụ biết anh ấy sao rất là quý rất là chân thành và rất quý cái đó các con thế ta phải dũng cảm ta làm những cái cải cách này nghe không để cho mọi người thấy là cái lì xì cái mừng nhau đầu năm không phải là tiền và mừng nhau đầu năm không phải là tiền chúng ta phải xem nhẹ cái đồng tiền đi tuổi trẻ ba vàng ấy, phải làm sao để mọi người xem nhẹ đồng tiền thấy đồng tiền nó chỉ là cái phương tiện trong cuộc sống này thôi nó không phải là mục đích chính nó không phải là nền tảng của tất cả mọi các quan hệ các con phải dũng cảm cái đấy nhé chúng ta sẽ cách mạng dù bạn nào có điều kiện giàu có đi cũng nên mừng tuổi như thế chúng ta không mang tiền ra khi đấy nó làm cho nhất là các cháu tuổi trẻ bé thơ đấy các cháu nó sẽ bị bị ảnh hưởng nó nhuốm bẩn cái tâm hồn của nó nó không trong sáng nữa và biến cái tết biến cái lì xì ngày tết trở thành một gánh nặng với của rất nhiều người rất là khổ đó thế thì sư phụ nghĩ là đề nghị công bộ tuổi trẻ vàng nghiên cứu nếu được cho đặt in cái đấy nghe không? Ừ, cho in cái đấy thật sớm thật hay xong phát cho các khu và cần thì chùa sẽ hỗ trợ để các con in cái này thật đẹp thật sớm à đặt in luôn tặng cho nhau nhé ờ, chìa ra lì xì cái câu này thế quý lắm các con ngày xưa các cụ ngày xưa nhà mình đi xin là tết là đi xin chữ đấy người ta mừng tuổi bằng chữ đấy xin ông thầy đồ cho chữ chứ có phải đi đến xin thầy tiền đâu tại sao bây giờ mình không khôi phục lại cái đấy nghe không? lại cứ tết là đến xin tiền nhau ờ, cô chú lì xì cho cháu đi mừng tuổi cháu đi cái đó cái rất là dở sư phụ thấy không hay chút nào chúng ta nên cải cách cái này nhé với cái họa cái thu nhập của bạn thì sư phụ uh, cũng có bày ra cho bạn cách như vậy và ta có thể là chịu trơ một chút <laughs> <laughs> các có những cháu mà nó, nó nhận được cái của mình á, uh, nó nó không vui lắm ta cũng thế ta có thể giải thích nhé cô giải thích cho cháu câu này nó còn giá trị hơn là một trăm nghìn nhiều giá trị hơn cả một triệu nhiều nghe không? cháu mà thực hiện cho học thuộc câu này á, cháu sẽ sẽ được rất nhiều cái tốt đẹp đó mình có thể giải thích cho cháu như vậy nhé Đây.